Cái nói của dân nói sách máy trứng mấy cái cải lá của kiểu trứng nhại đây. Ê, vâng, lá xanh mướt này, dày. Lá to dày đẹp không? Vâng. Mà nhìn thân cây khỏe không? Các vị cứ nói gì gì đây này, cứ đi thắt đây đây ui. Đây. Đây là bưởi của anh ấy, chỗ này là đào đường cả đấy hả? Hả? Đào đường cả đấy hả? Cả bên kia là một ống cái dương. À. Vâng. Trên cao thì gia đình không bao giờ lấy quả. À. Nguyên à. tắc của đào đường. Vâng. Đấy lại hay thế. Đây cứ quay hết đi vào đi. Vâng. Từ luôn. Vâng. Không cái nào khác. Nó rất đều quả rất đều nhỉ. Gia đình trình độ nào nói chung là không phải đơn giản đâu. Đình đã dùng khảo nghiệm rồi là nói chung rất tốt. Vâng. Toàn bộ bưởi năm nay chứ không phải là quảng cáo gì hãng các cô đâu. Vâng, đúng ạ. Nên muốn là cứ đưa các cô về để giới thiệu cho bạn dân làng. Vâng. Người ta đỡ thiệt thòi. Đúng rồi, cho nó có cân cây này nhá. Tôi tính toán ít lắm. trăm ba ờ, cũng sai đồng đều như nhau cây này cực đẹp có những cây tới ờ, một hai trăm quả đấy các bạn trăm rưỡi hai trăm và theo chân chúng tôi mời các bạn đến với những cây bưởi khác để xem là bưởi đây tỷ lệ sai có đồng đều không. Đấy. Đây, sai quá trời ơi. Cây này đi. Vâng. À, vâng, thưa ông Nguyễn Đình Noãn là à, với cái ờ, còn một cái vườn bưởi này thì à, chúng tôi muốn chúng tôi thấy rằng là rất là ngưỡng mộ ông và rất muốn hỏi rằng là cái quy trình à, chăm bón của ông ở đây như nào ngay từ Thế đầu bây giờ giới thiệu lại bà con như này đấy là thực ra bây giờ tôi giới thiệu là cái cái chính là gia đình bơm thế còn tốt nhất là bà con ấy, ta nên kết hợp vâng. kết hợp cái thứ nhất là mỗi một bì thường thường gia đình tôi là một bì phân gà vâng. vâng. cái thứ hai gia đình tôi kết hợp là kể cả rắc dưới gốc luôn vâng. tốt nhất là bà con nên rắc không nên tưới rắc vâng. túi 5 cân ạ túi 5 cân kể túi xích cũng được vâng. vâng. thế nhưng mà lý do tại sao gia đình tôi dùng những nơi như thế này là bà con tưới thường thường nó nó hay bị sốc vâng. nó sốc chỗ thế nào tức là đang hao nước này bà con ngào cái này ra đổ vào nó sông nước luôn cái này... gia đình của tôi là không dùng tưới vâng mà tôi sẽ rắc toàn bộ khu trên này để cho dắt ăn từ bằng từ bằng cái túi 5 cân vâng và mỗi một gốc như thế này thì ông là mỗi một gốc mà tôi thường thường tôi dùng là ba lạng ba lạng vâng. ba lạng một lần ạ vâng thế là bà con cứ rắc chứ không nên tưới bởi tưới là nó sốc vâng. thế thì những lần sau thì mình bón như nào ạ gia đình nói chung bao năm nay mà hầu như là đều rắc hết không tưới vâng. tất kể cả các loại phân hóa học là đều tưới hết chứ không rắc vâng nên bà con phải nhớ một điều là chúng tôi thì thật ra chúng tôi làm bưởi rất lâu năm rồi nhưng mà nhiều khi bà con là cứ sơ suất cái thứ nhất là tới nó vất vả lúc, lúc cái thứ hai là nó sốc sốc nhiệt người ta gọi là sốc nhiệt đấy vâng gia đình thì, tôi không ờ, tới vâng à, với cái lúc bón nót thì mình bón thế nào ạ chúng tôi thì thường thường bón nót thì đấy cũng thường thường là đầu tiên nhưng chúng tôi cơ bản là bơm là chính Vâng. Thế còn cái bón bơm cái này là chính. Vâng, bơm Tức này là, là sau chính. thu hoạch là bơm cái này hòa với tỷ lệ từ 4 đến 60 lít nước. À. Rồi mình bơm cho à, mình à, bơm đều hết dẫm hết kể cùng mấy cái kích mầm hoa để vâng. bơm đều cho trên cành thân lá vâng. và sau đó thì à, mình bón như nào ạ chúng tôi thường thường tôi bón thì thường là nếu bắt đầu khi quả ít nhất phải một năm tay vì nói chung như là bà con phải nhớ nên là cái cây bưởi tất cả các loại cây con múi nếu bà con không điều chỉnh tốt rồi bón sớm vâng. cái cây này sẽ ổ quả sẽ ổ hết à đấy thế nên nguyên lý của chúng tôi là chúng tức tôi là... bơm ít nhất phải tháng tư bắt đầu chúng tôi nhưng mà kích thích để cho nó to quả tức là bón lót mình không bón không. mà mình chỉ dùng cái này để kích thích mầm hoa vâng, thôi vâng. quả lên. sau khi mà quả bằng nắm tay thì lúc đấy mình mới bón vâng. và lúc đấy là mình sẽ bón là 3 đến 3 đến 4 ạ. À. Sinic loại túi 5 cân các bạn nhé. Vâng. Trên một gốc cộng với NVK thì mình bón bao nhiêu ạ? NVK thì nói chung đấy tùy theo các vị. Nhưng gia đình vâng. chúng tôi thì hầu như là cũng tỷ lệ thấp. Thấp ạ. Vâng. Thấp nó có đến một hai lạng một gốc không ạ? Cái này thì chúng tôi thì thường thường là chúng tôi cơ bản dùng phân phân gà là nhiều. À vâng. Thế còn ken NBK thì nói chung các gia đình dùng nhưng mà thật ra nói thì cũng phải nói thật luôn gia đình vâng. chúng tôi là ít khi dùng. À ít khi dùng NBK. Vâng. Thế và phân gà như này thì ông sẽ cho khoảng bao nhiêu trên? Thế còn phân gà này thì thường thường báo cáo toàn bộ bà con thế này chúng tôi thường thường là mỗi một bì này chúng tôi mua của giá thành của thị trường bây giờ là 20 nghìn. Vâng. Thế xong không cái đó là chúng tôi là cứ bố bố, bố trí là mỗi gốc là một cây. Thế nhưng mà mỗi, mỗi gốc một bao. Vâng, mỗi, mỗi, mỗi, mỗi gốc là một bao nhưng mà vâng. yêu của yêu cầu của gia đình nhà tôi thì nó khác của bà con thế này. Vâng. Gia đình nhà tôi thì không cuốc xuống mà chôn xuống. Vâng. Thế nhiều bà con cái dựng mình người cứ cuốc vòng quanh không mà chôn phân xuống như gia đình tôi làm thế. Vâng. Cái lý do gia đình tôi không làm thế là vì thứ nhất tôi theo dõi rồi. Tôi đã thử một vài cây đã làm thế thứ nhất là nó ép dễ. À. Cái thứ hai là sau này là cái đầu rễ nó phát triển rất chi là kém vì nó nóng. Vâng. Cái gia đình tôi thường thường là tôi cứ để cả bao tôi rạch bé dưới. Vâng. Vài tháng sau tôi lại lật về bên. Vâng. Đấy. Vâng. Thế các vị cứ để ý xem tất kể cả các phân này, chấu gà tôi đây các vị vâng. cứ quay xem mục ở trên hết vâng. vâng. đố các vị nào nhìn thấy dưới này tôi chôn thế nào cả vâng Đấy, hay vâng. nhưng các vị bác cứ quay trực tiếp cái bộ rễ của cái cây kia à tí nữa quay vâng. ừ. đây cái bộ rễ cây này đây đây thưa các bạn nổi cực đẹp tại sao nó là các vị nếu mà chôn xuống thì rễ nó sẽ ăn ngầm xuống nó đã ăn rễ, nó ăn ngầm xuống rồi là cái bộ rễ phát triển rất kém à. như gia đình chúng tôi là cứ đặt phân đi vật lại thì hầu như là nổi trên là cái bộ rễ là nó nổi hết. nó ăn được phần trên nó đẹp trên. như này thì nó cũng hạn chế được cái những cái lấm mốc chính xác vâng đỡ chính xác, những cái xin mù gốc cái hai bà con nhớ đào như thế này nếu các bà con đào thứ nhất là mất thời gian cái hai vất vả vâng. nếu như thuê mướn mượn người bây giờ là cứ bốn năm trăm nghìn một công vâng. mà mỗi một công chúng tôi thường thường tính toán chỉ đào được một ngày là chỉ 15 20 gốc thôi vâng Đấy, nó vâng. rất rất chi là vất vả nhưng tôi không làm đấy nhưng nếu như mà bà con có những cái ờ, vùng ờ, trung du mà nó có những cái sỏi cơm vâng. mà bà con muốn ờ, bà con không muốn đào rãnh thì mình có thể ừ, chỉ ờ, gọi là gợt qua một tí thôi gợt qua một tí quanh cái tán này và cái việc gợt qua này thì nó sẽ đứt một số cái rễ tôm thì ờ, khi mà đứt những cái dây tôm đấy thì bà con phải để trong khoảng 15 đến 20 ngày để cho nó liền sẹo những cái dãy đó đi xong bắt đầu ta mới đưa phân vào rắc, đấy ta mới đưa vôi bột rồi phân rồi thì uh, ờ, xí nick rồi phân uh, chuồng hoặc NPK mình rắc vào thì nó mới không bị uh, sốc nhiệt cũng như là nó không bị uh, um, ảnh hưởng đến bộ rễ còn ở đây thì theo gia đình nhà ông Nguyễn Đình Loan thì ông làm một cái phương pháp đây cũng là một phương pháp mới và cũng ờ, ứng dụng uh, rất là vừa nhàn đỡ giảm cái công chi phí lao động ừ. nhưng mà hiệu quả ở vườn bưởi này thì nhìn từ cây cho đến quả đến lá thì mình thấy rằng nó rất là đẹp và ờ, tỷ lệ sai thì ở đây thưa ông là khi mà dùng cái sinic tân phát này ông có phải thụ phấn bằng tay không ạ? thật ra nói về tôi sẽ xem theo dõi trên mạng rất nhiều các vị cứ thon bỏ cho chịu phấn như theo tôi như này nếu như nó thưa bà con mà nếu phản phải học thì cũng phải nhưng không có thời gian đâu mà ai làm được vâng không có thời gian đâu mà làm được nó các vị thế cái hai thật ra nói này nó không hiệu quả vâng nó không hiệu quả chỗ thứ nhất là bây giờ ví dụ hôm nay có khi mình vừa thụ xong có tí nó mưa cũng phải đi vâng. thế còn cái chính bây giờ bà con phải điều chỉnh làm sao khi thu hoạch xong các bà con là phải cân đối các vâng. cái chất này vào trong cái cây bưởi thì sau này nó mới thụ hoa và đậu trái được vâng. bà con bảo bây giờ một vườn bưởi minh mông này bà con bảo đi thụ thì theo các vị trên mạng tôi cũng xem rồi nhưng mà theo tôi là cái chứ làm cái việc này nó vất vả quá vâng. cái hai là theo tôi thì hiệu quả nó không phải cao vâng. có một câu hỏi nữa mà muốn hỏi ông là với cái chất lượng của bưởi ăn bây giờ là bưởi lạo thế của ông là rất ngọt và vâng. ngon thì ông cho biết rằng là à, cái cái cái giai đoạn cuối mà để bón để cho ấy, ông có bón kali hoặc là một số cái phân khác để trong cái giai đoạn uh, hỗ trợ nó nó độ ngọt hay không hay là ông bón cái gì ông cho có thể chia sẻ với mọi người biết ạ cái đây này báo cáo bà con này thường thường gia đình của tôi thì vừa rồi các vị nó có hỏi là bám NPK cho thì không bón nhưng mà vâng. nguyên lý của chúng tôi là sang tháng 10 à. Ờ. đầu cuối tháng 9 và đầu tháng 10 là nguyên lý là chúng ta phải bón mỗi một gốc này là một nặng rưỡi kali Vâng. Cani là cani siêu ngọt, cani loại trắng đấy, vâng. cani sỏi đấy, chúng tôi bán thế. Vâng. Cái thứ hai là bà con phải nhớ một điều như thế này, nếu muốn cửa quả bưởi nó ngọt bón cani rồi là nguyên tắc là không được đưa nước vào trong rãnh. Vâng. Càng khô được càng tốt. Vâng. Càng khô được bao nhiêu thì là cái lượng đường đưa lên cây càng tốt bấy nhiêu. Vâng. Chứ bà con không phải bây giờ ví có bác các bác quay đây, trắng biết là như bà con vô tình là nước mương bà con đưa vào là nước nó lại đẩy lên là cái chất lượng của bưởi này nó sẽ không ngon. Vâng cái nhất cái hai nó sẽ nâu nâu chín vâng. thế là nguyên tắc của nó là tuyệt đối không được đưa nước vào vâng. trừ giả ví dụ mưa là phải làm cách nào để cho thoát nước nuôi không để được vâng. đấy là nguyên lý Thế đây, ví dụ bà con quay đây Mặt đất trắng phau hết Nhưng mà gia đình tuyệt đối là không được đưa vào Đấy. Vâng. Phải nhớ đây. Mặt đất trắng phau nhưng mà không tưới nước Không, không tưới nước nó mới là ngon chứ các bà con mà cứ đựng nước vào nó đẩy nước lên ăn không nhưng mà ông ờ, bởi vì vùng mình ở đây là vùng Hưng Yên mà thế thì ờ, vùng Hưng Yên thì đất nó đất thì pha cát đất thì pha cát nhưng mà nó cũng khá là trũng à. nó không như là một số cái ờ, vùng trung du hoặc vùng núi à. vùng trung du vùng núi thì ở đây mới phải xử lý là làm là làm rãnh hả vâng nhưng mà vùng mình đây thì đất thường xuyên là ẩm nên là không giới thiệu hai bà con các vị biết được ít nhất từ cái mặt gốc cho đến mặt rãnh thấp nhất phải bốn năm mươi phân À. lúc vâng. nào phải duy trì thế vâng. nếu như mưa trôi rửa trôi gia đình phải hót lên à. để làm gì tức là cái cây có múi này bà con mình thường thường biết rằng là nó không ưa nước cây rất à. đẹp không ưa nước cây đẹp nếu như mà bà con vô tình đưa nước vào nhiều nó sẽ bộ rễ sẽ hỏng vâng nên tất cả cả gia đình nên làm các cái bộ rễ là cực đẹp luôn vâng à, thưa ông là trước kia mà chưa có phân silic tân phát thì vườn bưởi của ông có được đẹp như này không thì thật ra đã báo cáo bà con này trước kia tôi chưa dùng cái tân phát silic này thì là thật ra nói mẫu mã quả bưởi thì nó kém vâng. cái hai là cái hình thức cái thứ ba là cái chất lượng của nó là không bằng cái đích bây giờ vâng. cái thứ tư là từ ngày tôi dùng cái đích bây giờ thì bà con để biết được rằng là so với các dùng các loại thân trước là nó sẽ chín hơn ít nhất hơn là à? phải 15 đến 20 ngày à, à chín, nhanh sớm hai là cái mùi vị của nó thì ừ. các bà con biết được rằng là cực ngon luôn mà cái vỏ nó rất bóng đấy bà con để ý đây rất chi là mịn con à. vỏ vâng. rất chi là mịn to như này như là mịn Mị. Đây ví dụ nên nhờ bác quay cái quả to thế này nhưng mà mụn vàng óng ánh luôn. Đây à. không phải giới thiệu không sai bà con đây. Đây, đây. đây. Rất chi là đẹp. Mà hôm nay bà con nhớ là hôm nay là 10 hôm 5 là... tháng 10 đấy. âm lịch. Hôm nay là đã vàng đẹp như này rồi. À. Mã rất đẹp vàng óng luôn nhá. Vàng óng luôn. Đấy mà da mỏng như da mèo, Mà bà con để ý là cái vỏ bưởi này nó không bao giờ là là nó có bị ờ, bị bị ờ, nấm mốc. Vâng. Đấy, cái phân genetic này rất trên hay nó vừa tác dụng được kích thích để vâng. sinh quả mà chất lượng ngon cái hai nên nó là khả năng nó chống được lâm mốc à. Vâng. cái chính là bà con nhìn cái thân đây còn có rất nhiều cái, cái thân rồi là cực đẹp luôn thân cực đẹp luôn. cực đẹp cái thân luôn chưa bao giờ mà có những cái thân bảy. nếu cái thân nó không đẹp bộ rễ không đẹp thì chắc chắn cây không đẹp nên Đúng các bà con phải nhớ nên vâng. khuyến cáo bà con nên tận dụng là cái phân tử này hiện nay mới ra nhưng mà theo tôi này hiệu quả và ông đã dùng được cái phân silic này là được mấy năm rồi? được uh, thời gian là lâu chưa mấy năm Báo rồi cáo bà con là tôi mới sử dụng là năm ngoái tôi không à. nhớ vâng. chính xác năm ngoái nhưng bắt đầu từ năm ngoái sử dụng là tôi xem trên mạng thì bắt đầu à. sử dụng tức là vụ này là vụ thứ hai năm này là năm thứ hai cứ nói à. là vâng. năm thứ hai à. tức là vụ bưởi nó cũng được mà nó gọi năm thứ hai nhưng mà thấy về nó hiệu quả cái thứ hai là bà con phải nhớ rằng là chi phí so các loại phân khác tốt đỡ kém hơn nhiều Vâng. Mà cái giá thành của quả bưởi thì chúng tôi bán thì hầu như là mẫu mã đẹp này là giá thành bán tốt hơn. Vâng. Đấy là riêng khuyến cáo bà con là bà con nên sử dụng. Trước vâng. đây thì chưa có Silic Tân Phát thì ông bán ờ, ờ, trung bình là mấy một quả? Như năm ngoái thì chúng tôi như thế này thôi chúng tôi như vâng. năm ngoái như thế này thì chúng tôi vâng. chỉ bán là có 8 000 một quả thôi. như năm nay thợ đến ký hợp đồng là 10 đến 12 000 thì tôi cũng vẫn chưa bán. À, đấy. À. Đấy. Thế có nghĩa là cái Sinic này nó sẽ làm cho mẫu mã đẹp. Vâng, cái thứ hai là chất lượng của nó quả bưởi sẽ ngon hơn, ngon hơn. Ngon ngọt hơn. Ừ. Vâng. Đây là một sự thật các bạn nhé. Ừ. Mà nhiều nhà vườn đều ừ, nói như vậy chứ không phải là chúng tôi tự tâng bốc để quảng cáo phân để bán phân các bạn nhé còn Nếu cái như... chính là bà con ta phải nhìn cái thân này này vâng cái quả này cái ná này cái ba cái điều này là bà con nên quan tâm đến còn ví dụ như gia đình hoặc là các vị mà cứ quảng cáo bản là thế nọ kia như các vị bà con cái đây là cái thực tế à. thực tế vâng vâng, vâng. Này, chứ không phải không vâng um, thưa ông là trên cây này có khoảng độ tôi dự đoán nó phải khoảng độ gần 200 quả đấy nhưng mà ừ. tại thời điểm này đang chuẩn bị thu hoạch nhưng cây lá vẫn rất là xanh tốt vâng, đây à, những cái lá chùm lá xanh đen như thế này đây những chùm lá xanh đen như này và tôi có nghe một số bà con phàn nàn rằng à, nếu như dùng phân thường thì chuẩn bị đến giai đoạn này là cây sơ xác và đặc biệt là sau thu hoạch là cây tiểu tụy chính, chính xác, cây chính xác. Uh, nó bị uh, à, giạt cây à. và và từ đó người ta phục hồi rất là khó khăn rất là khổ nhưng ở vườn mình đây là quả thì sai mã thì đẹp chất lượng bưởi ăn thì tuyệt vời không thể chê vào đâu được và lá này rất là xanh tốt và cây đầy sức sống như thế này thì nếu để nói một câu về phân bón Sinic à, Tân Phát thì ông sẽ nói như nào? Thì giới thiệu bà con này đấy vừa rồi là qua giới thiệu thì gia đình là sử dụng như thế này này nếu như tất cả các loại cây mà những năm trước gia đình sử dụng phân ý, thì thường thường là cuối tháng 10 ờ, dạ. là gia đình à cuối tháng 9 gia đình là thường trước kia là không bơm nữa. Vâng. Nhưng bắt đầu từ khi vẫn dùng phân Sinic thì gia đình là cuối tháng 10 vừa rồi là vẫn phải bơm. Vẫn bơm, vẫn phải bơm. Vâng. Tức là các, bà con không nên sợ bây giờ ví dụ mình bảo cứ nghĩ là bơm mà nó dụng quả họ kia không phải đâu tức là hiện nay là cái nhu cầu của cái, cái quả này nó hút chất lượng của cây này ra quá nhiều rồi nên bà con cứ tiếp tục bơm vào không sao cả à. nó trừ giả đến chuẩn bị bán thì bà con ngưng lại khoảng một tháng một tháng rưỡi là vâng. vâng. không được gì cả nếu vậy thì mình trong một năm thì mình cũng phải bơm tới 7, 8, 10 lần đấy nhỉ? Vâng. Khoảng đấy đấy. Cái này thì, thì nói chung là giới thiệu bà con thì nói chung là nếu mà nó kỹ hơn thì, bà con phải tùy theo mình nhìn sức cây. Vâng. Ví dụ như cây của mình cảm thấy nó đói ăn thì bà con phải nên bơm vào. Vâng. Còn chúng tôi mà giới thiệu được 7 lần hay 8 lần cái đó này thì nó cũng khó. Vâng. Vậy cứ bà con cứ nhìn thấy vâng. cây nào cảm thấy ấy là bà con bơm. Tùy tùy theo vâng. tình trạng của cây. Vâng đấy thì cây quả giới thiệu như thế là nó chân thật đất vâng. chứ không vâng. bây giờ bảo cứ quy định phải 6 7 lần thì nó khó lắm. À. Vâng đúng rồi, đấy, mình tùy theo cây. Tùy theo cây. Và nhiều người thì cứ sợ bị ngại vất vả không bơm cho nên là bưởi cũng dụng Thế rất còn nhiều. xin giới thiệu bà con là một năm một năm nha của gia đình cái vườn này của tôi là nếu nói tổng là 196 cây. Vâng. Cây đây, thân đây lá đây quả đây như bà con xem tôi bơm chưa hết 100 gói này à. thế mà 100 gói này nếu nếu như phân tích chúng tôi lấy đến ship về tận nhà bây giờ là chỉ có 2 triệu vâng. thế bà con hạch toán mới cho tất cả các loại phân thì rất chi là rẻ à. cái thứ hai là nó không độc hại đến môi trường cái thứ ba đây là của gia đình làm nó nhẹ nhàng vận chuyển là cái đồ này rất nhẹ vâng. thế là xin giới thiệu bà con thế vâng mà mẫu mã lại đẹp và vâng, lại như ông nói là cái bưởi này được thu trước vụ uh, khoảng độ 15 ngày thì luôn bán được giá và ông có nói là năm ngoái là bưởi như thế này là có 8 nghìn vâng. Nhưng năm nay là người ta giảm 12 nghìn rồi ông vâng. chưa bán vâng. Đấy. Thì như vậy thì bà con cũng lên à, tin tưởng cái phân bón Sinic của chúng tôi để ứng dụng vào để chúng tôi cũng với một tâm nguyện là mong muốn tất cả các nhà vườn những ai đã biết đến phân và đã thử và muốn thử sản phẩm này muốn dùng thử để kiểm nghiệm chất lượng thì bà con cũng nên dùng để đạt được cái năng suất chất lượng cao và đấy là cái tâm nguyện của công ty vâng. và Xin mời bà ra giới thiệu về ừ, điện thoại và địa chỉ của công vâng. ty để Trước mọi ờ, người biết. Trước khi giới thiệu thì tôi sẽ làm một cái động tác này để cho các bà con thấy rằng à đây, tôi đu đưa đây các bà, bà con này. Tôi đu đưa thoải mái này. Vâng ờ, thưa ông là khi mà bưởi bờ <laughs> đu đưa như này nhưng mà không hề dụng thì Đấy, ông đánh không? giá về cái ờ, tỷ lệ dai cuống như nào ạ? Ừ. Cái báo cáo bà con này thật ra nó cái bảo nếu nó dai cuống thì nói chung cái bưởi này các bạn vị yên tâm các bà con yên tâm riêng từng ngày ngày tôi sử dụng cái sân nước này cái cuống rất chi là dai vâng. hai là bà con phải để ý rằng cái này cái cuống rất chi là bé à. thế nguyên lý của bưởi bây giờ tất cả các loại bưởi nếu mà cuống bưởi to là thợ đến người ta mua đã đánh giá được ngay vâng, à. là cái thứ nhất là cái chất lượng nó không ngon đây cuống vâng. bé xíu đấy là rất chi hay tất kể cả các loại quả bưởi các vị xem cuống rất chi là bé. bé xíu này các bạn này đấy nó rất hay ở chỗ thế này vâng. nên giới thiệu bà con đấy nếu còn nếu như bà con ở ví dụ là ở trong khu vực gần đây mà nếu mà thích xem cái mô hình của gia đình ấy, thì là số điện thoại và địa chỉ của gia đình thì gia đình để trên đấy rồi. Vâng. Thì là các ông có thể giới thiệu lại. Vâng. Thì đấy là số điện thoại số của điện thoại có rồi. Số điện thoại có rồi. Có rồi. Tôi là Nguyễn Đình Noãn. Vâng. Là thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Vâng. vâng. Nếu quanh đây mà vị nào mà có thăm mô hình và giới thiệu sản phẩm hoặc là có muốn nhu cầu là mua cây cây giống này vâng. và hoa quả này thì là đến trực tiếp của gia đình. Vâng. À, vâng, ờ, cái bưởi này thì ờ, so với lại bưởi diễn thì mình được thu à, sớm trong cái tháng hôm nay là ngày 15 dằm tháng 10 mà đã được thu như thế này rồi thì nó sẽ được thu trước bưởi diễn thì rất là tốt. Như vậy thì à, bà con hãy à, ứng dụng à, trước hết là các bà con nếu muốn mua giống thì liên hệ với số ông Ngoãn và nếu như bà con muốn đặt bưởi ngon, bưởi sạch, bưởi chất lượng cao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 nhấn vào nút hình của chuông và chữ đăng ký miễn phí để được đón nhận nhiều video hay thiết thực và một lần nữa thì à, chúng ta vâng mời ông ra đây để chúng ta cùng chào à, mình vâng. chúng ta cùng chào khán giả vâng xin à. Vâng. chào bà con vâng. cái hai tôi khuyến cáo bà con là bà con nên dùng phân tích này để mà làm cái quả bưởi thu sớm được thì thứ nhất là bà con mà đi là thu sớm được thì sau sang năm thì cây nó sẽ khỏe đúng rồi đấy là cái nguyện vọng của gia đình mà cũng muốn giới thiệu cái mô hình phân silic để bà con biết được để ứng dụng vào để sản xuất để mà lấy kinh tế cho gia đình. Vâng. Xin chào bà con. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. đây là vừa gia đình à, giới thiệu phân silic của gia đình à, thứ nhất là mẫu mã hoa quả và lá. Bên đây bà con sẽ chứng kiến được rằng là đây cái gia đình này người ta cũng là đào đường đây. Vâng. Nhưng mà ta hiện nay người ta không dùng phân silic. Nên bà con để ý đây. Cái nhất là quả. Cái hai là mẫu mã lá. Đây nó lá là thực tế. Vâng đây, quả như quả cam thôi mẫu mã quả đây đây vâng. thế này thì bà con mà có bán được không mẫu mã ná đây nó thực tế đây đấy, quả bé như bằng nắm tay mà không không đẹp như quả cam cơ cái ná này chính thì cơ bản là bà con phải so sánh nên là dùng cái phân nó hiệu quả vâng thì mới là được đấy, đấy. giới thiệu sơ sơ bà con thế vâng đây mà còn con... sai thì có sai nhưng mà quả chỉ như quả cam thôi bé như này thì bán cho ai được cổ thân bà con quá thương những người nông dân mà không biết ứng dụng cái phân bón silic canvat thì vâng người ta không tìm hiểu người ta không biết đến cái phân silic này cho nên là khổ như này